Con loài khỉ thì ngày một lớn mạnh hơn dưới sự biết đến là Caesar. Điều gì sẽ xảy đến với cuộc sống của cả hai tộc? Tôi là vui vẻ. Và đây là Dawn of the Planet of the Apes. Bộ phim bắt đầu khi cả bầy khỉ đã chán với việc ăn chuối chuyển sang ăn thịt nai nướng mọi và bắt đầu đi săn. Sau khi đã nghiền ngẫm Discovery, Caesar cho cả đàn mai phục trên cây, rồi dồn bầy hiêu vào một vị trí không thể chạy thoát. Trong lúc đang kiểm tra con mồi, thì Blue Eye, con trai của Caesar, bị một con gấu to lớn tấn công. Biết không thể nào solo lại con Volibear thông thạo bảy này, Caesar vội ping dừng lên hỗ trợ. Ngay lập tức, cô ba, Harry Potter phiên bản linh trưởng kịp thời xuất hiện, cứu được cả hai cha con. Cả đàn mang theo chiến lợi phẩm quay trở về đại bản doanh. Và tại đây, ta thấy được sự phát triển của loài khỉ. Không những xây dựng được một nơi trú ẩn an toàn, chúng còn học được chữ để đi comment rằng cái video này hay và cờ lờ nữa. Các bạn nhớ học theo khỉ con nha. Theo chân Caesar bước vào một ngôi nhà được xây dựng với phong cách múa quạt, ta gặp những con khỉ có bộ rìa vàng hóa trắng. Cùng với đó là gia đình nhỏ của Caesar, hoàng hậu tộc khỉ, vợ của anh và đứa con trai nhỏ mới sinh. Sau khi yên tâm rằng vợ con mình đã ổn định, Caesar ra gặp Maurice, vị quân sư nhộm lồng to lớn để nói chuyện về con người. Thì ra, đã 10 năm từ ngày dịch bệnh bùng phát khiến con người chết dần chết mòn. Và đôi khi, Caesar vẫn thấy nhớ về họ. Ở một nơi khác của cánh rừng, Blue Eye và Ash, con trai của Rocket, kẻ đã bắt nạt đặt Caesar trong tù, gặp Carver, một con người. Do quá sợ hãi, hắn rút súng, bắn Ash bị thương. Ngay lập tức, Carver gọi nhóm đi cùng anh ta, dẫn đầu bởi Malcolm, trong khi Blue Eye gọi những con khỉ khác. Đây là lần đầu tiên hai phe chạm mặt sau 10 năm, và câu chào hỏi đầu tiên Caesar dành cho con người là Chào em, Quá sợ hãi, cả đám người vội vã bỏ chạy, còn Caesar tranh thủ sở ti con gorilla và bảo cô ba đi theo dõi xem đám người này đến từ đâu. Nhóm người trở về một căn cứ tại San Francisco, gặp Dreyfus, người đã chán với việc bảo vệ Gotham và quyết định đi bảo vệ mái tóc bù xù này của mình. Sau khi nghe về chuyện trong rừng, Dreyfus yêu cầu giữ kín để tránh làm rối loạn dân chúng. Nhưng mà giữ kín thế đếch nào được, khi ngay sau đó, Caesar đã kéo theo bầy khỉ đến thì ra, với sự theo dõi và báo cáo của cô bà, Caesar đã lựa chọn không gây chiến nhưng vẫn cần phô trường thanh thế. Caesar tới thành phố để nói rằng loài khỉ không muốn chiến tranh nhưng sẽ chiến đấu nếu buộc phải làm vậy. Đồng thời, cấm con người không được trở lại rừng. Nhưng đâu thể như thế được khi con người sập hết năng lượng mà nơi duy nhất cung cấp lại nằm trên con đập gần nơi khỉ ở. Và thế là mà còn buộc phải đánh liều, dẫn theo vài người, trong đó có cả Carver vì chỉ anh ta mới hiểu cơ chế của thủy điện. Đi vào đến bìa rừng, Malcolm yêu cầu mọi người ở trong xe. Còn anh kích hoạt tộc độc hành, một mình đi vào trong, liều lĩnh tiến vào bản doanh của loài khỉ và bất ngờ chưa, một con gorilla to bự xuất hiện ngay sau lưng anh, ma cọm vội vã giơ hai tay lên để cho bầy khỉ bế anh đi dễ hơn. Ngay sau đó, anh được đưa đến trước mặt Caesar, bị vây quanh và nhìn chằm chằm bởi toàn là các anh cao to đen hôi và nhiều lông. Trong tình thế cực kỳ nguy cấp về cái lỗ đít của mình, mà vẫn bình tĩnh nói với Caesar rằng loài người không hề muốn đập khỉ, mà chỉ muốn đập nước kia mà thôi. Nhận thấy con người đã đi vào đường cùng, nếu không để họ làm thì chiến tranh sẽ xảy ra. Caesar đã đồng ý, nhưng với điều kiện là con người không được phép mang theo súng đạn. Quyết định này của Caesar khiến cho cô bà giận dữ vì những vết sẹo chẳng chịt trên người hắn đều là do thí nghiệm con người gây ra, khiến thứ duy nhất cô bà cảm nhận được ở ở con người là sự thù hận. Tuy nhiên, dưới uy quyền của mình, Caesar đã khiến cô bà phải sợ hãi và cầu xin tha thứ bằng cách chạm tay. Blue Eye lúc này thì lại chọn tin ông hàng xóm chứ không phải bố mình, nhưng cậu vẫn chưa dám phản đối gì. Nhóm Mycom lúc này đang ngồi quanh một đống lửa chùa, thì Carver nhắc lại chuyện những người đã chết do cúng khỉ nên bị đuổi ra chỗ khác, trở lại với cô ba. Do không tin vào quyết định của thủ lĩnh nên đã làm một tour du lịch trong thành phố, đến kiểm tra kho vũ khí của con người và phát hiện số súng đạn dự trữ là đủ để tiêu diệt hết loài khỉ. Đang mải mê xem nên vác khẩu nào đi bán đồng nát thì cô bà bị phát hiện rất thông minh, hắn giả ngủ và bắt đầu muốn quạt. Được con người tha cho, cô ba vội vã về nhà thông báo cho Caesar về phát hiện của mình. Caesar lúc này thì đang ở cùng nhóm với Mycom trên con đập để giám sát con người thực hiện công việc. Khi mọi việc còn chưa đi đến đâu, thì một vụ sập đã khiến đá đè lên chân của Carver, kẻ đã bắn Ash ở đoạn đầu. Trong lúc băng bó, chú khỉ nhỏ mới sinh của Caesar vô tình tìm thấy ra một khẩu súng trong hộp đồ của Carver. Thế là Caesar tức giận, đuổi tất cả con người đi ngay lập tức, không chấp nhận việc ra về tay trắng. Mà cùng Ellie, người yêu của anh đuổi theo Caesar về đến tận nhà. Lúc này, họ phát hiện ra vợ Caesar đang rất yếu, nên Ellie xin phép được chữa trị. Với một thái độ chân thành cùng một lời xin lỗi, Malcolm đã đổi lại được một ngày làm việc cùng với sự giúp đỡ của bầy khỉ còn Blue Eye không hiểu quyết định của cha mình nên đã phản đối và không chịu giúp đỡ. Sáng hôm sau, sau khi tống cổ tên Carver gian xảo, cả người cả khỉ bắt đầu lên làm việc tại con đập. Cô ba sau khi trở về từ thành phố của con người, vội vã lao đến đòi gặp Caesar, hét lên rằng Caesar yêu người hơn cả khỉ, hơn cả con trai mình. Đối diện với ánh mắt của con trai, Caesar không còn giữ được bình tĩnh, lao lên đập cho cô ba một trận. Nhưng khỉ thì không giết khỉ, Caesar tha cho cô ba một mạng. Cô ba xin sự tha thứ từ Caesar, tuy được chấp nhận nhưng ngọn lửa hận thù đã bùng lên trong hắn. Một lần nữa, cô ba rời đàn và trở lại kho vũ khí của con người. Không còn điệu bộ ngây thơ lần trước, nó cầm cây súng lên, giết luôn hai người đang canh giữ. Sau đó, quay về xử luôn tên cover đang ngồi trong xe. Kể ra hai lão cover đen phết nha, xuất hiện lần nào cũng bị ăn chửi, bị thương xong rồi ngủ chết mẹ run luôn. Nhưng mà chết mẹ đi cho xứng đáng. Đến tối muộn, với sự giúp đỡ của bầy khỉ, thủy điện cuối cùng cũng hoạt động được, nhạc nổi lên và mọi người bắt đầu nhảy nhót ăn mừng. Caesar và Malcolm thì bắt tay nhau, thể hiện sự tin tưởng. Cả người cả khỉ quay trở về biệt thự ven hồ của Caesar và thấy vợ anh đã khỏe trở lại. Quá vui mừng, Caesar tiến đến ôm vợ và cả gia đình hạnh phúc bên nhau. Tưởng như đến đây mọi chuyện đã kết thúc một cách tốt đẹp, thì ở một góc khuất chỉ đủ cho Caesar nhìn thấy, cô bà đã ký ngực Caesar bằng một phát đạn, khiến cậu ngã xuống. Đồng thời, hắn đốt luôn nhà chung của bầy khỉ, rồi đổ lỗi cho con người. Điều này lại kích động tất cả nghe theo cô ba, hướng mục tiêu vào thành phố. Cô ba hiền ngang cưỡi ngựa, đi đầu và mạnh mẽ lao lên. Trong lúc này, loài người đang say sưa nhảy nhót, thì bất ngờ có thông báo bầy khỉ đang đến. Dreyfus vội vã thiết lập phòng ngự và nín thở chờ đợi. Cuối cùng, chiến tranh đã xảy ra và hai bên bắt đầu nã đạn vào nhau. Do tấn công không có kế hoạch, thương vong của bể khỉ là rất nhiều. Blue Eye lúc này mới hiểu ra được lý do không muốn chiến tranh của cha mình, vì dù là ở phe nào thì kẻ ăn đạn vẫn là người bị thương lôi ra một khẩu súng phóng lợn, Dreyfus nhắm thẳng vào bầy khỉ, ăn được pentakill, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, lửa thì cứ phải gọi là miễn phí, bùng cháy lên ở khắp mọi nơi. Cô ba thì không quan tâm đến lông chim của mình lắm, điên cuồng lao qua ngọn lửa, xả đạn. Cuối cùng, với sự áp đảo về quân số, bầy khỉ đã giành được chiến thắng. Một số khỉ thì không ủng hộ cách làm của cô ba, không muốn giết con người, và thế là hắn giết Ash, lớn tiếng khẳng định vị thế đầu đàn của mình. Trong lúc này, nhóm của Malcolm trong rừng đã tìm thấy Caesar vẫn đang thoi thóp, nhanh chóng đưa cậu về thành phố để làm cao khỉ, không, để làm phẫu thuật dưới sự chỉ dẫn của Caesar, họ đưa cậu đến căn nhà nơi chú khỉ nhỏ ngày trước lớn lên, căn nhà của Will ở phần 1. Không có vật tư y tế, Malcolm liều mình vào thành phố để lấy thông qua đường tàu điện ngầm. Tại đây, anh chạm mặt Blue Eye và dẫn cậu về gặp mặt bố mình. Nghe cậu kể lại, thì sau khi thắng trận, cô ba đã bắt tất cả con người làm tù binh. Những con khỉ trung thành với Caesar như Tinh Tinh Maurice hay Rocket cũng phải chịu chung số phận. Tuy rất đau đớn, nhưng Caesar vẫn đang bị thương và phải làm phẫu thuật trước khi có thể giành lại quyền đứng đầu. Với tay nghề của Ellie, ý chí trí của Caesar và triển vọng nhiều triệu đô của phần 3. Cuộc phẫu thuật đã thành công, Caesar dần hồi phục, đi lên căn phòng ngủ trước kia, tìm lại vùng ký ức xưa ta còn nhau còn đầu em hỡi. Blue Eye thì trở lại thành phố, lập mưu cứu các đồng minh thân cận đang bị giam giữ của bố mình, tuyên bố mình là họ Lê và giải phóng cho các tầng lớp nô lệ. Maurice và những con khỉ khác lại đến gặp Caesar, báo cho anh kế hoạch của cô bà. Hắn đang bắt khỉ cái và khỉ con gia nhập quân đoàn của mình, và cả bầy khỉ đã theo lệnh hắn vì quá sợ hãi. Để ngăn chặn âm mưu của tên khỉ điên, tất cả nhanh chóng xuất phát vào thành phố thông qua hệ thống đường ngầm. Tại đây, họ suýt bị bắt gặp bởi nhóm người Dreyfus, thì ra, sau khi thua trận, Dreyfus đã rất dũng cảm bảo vệ người dân bằng cách rút lui một mình. Sau đó, ông ta quay lại và quyết định đặt dây 4 để đánh sập tòa tháp, nơi đám khỉ đang đóng quân. Vì mải kế chuối, nên cả bầy khỉ vẫn không hề biết bom đã được đặt trong sai. Malcolm chia tay Caesar và hòa vào nhóm của Dreyfus. Còn Caesar dẫn theo nhóm của mình leo lên tòa tháp để đối diện với cô ba. Tuy nhiên, do vết thương trên người vẫn chưa bình phục, nên chỉ việc lên đỉnh thôi cũng đủ làm anh mệt mỏi. Sau khi lên được tháp, đứng đối mặt với cô ba, Caesar buông lời thách thức. Mày thích gì? Ngay sau đó, cả hai la vào nhau. Vì đang bị thương, Caesar gặp bất lợi trên cô ba. Nhưng với sự thông minh, cậu tận dụng được địa hình, đánh trả lại, tấn công vào sườn cô ba, nơi hắn đang bị thương. Thế là Caesar dần lấy lại được lợi thế. Magom sau khi nhập vào nhóm của Dreyfus, phát hiện ra ông ta sử dụng C4 thì đã hết sức ngăn chặn để giữ cho Caesar một cơ hội. Nhưng Dreyfus quyết tâm gia nhập IS e và kích nổ quả bom. Tòa tháp sập xuống kéo theo cô bà xuống dưới. Hắn nhặt lên một khẩu súng, nã đạn thẳng về phía bệ khỉ. Thế vậy, với chút sức lực cuối cùng, Caesar lao đến, đẩy cô bà già cứu mọi người, khiến hắn ngã, chơi với, bám tay vào một thanh sắt. Do vết thương ở sườn, cô ba không thể tự mình trèo lên được Caesar nắm tay cô bà, cứ ngỡ cậu sẽ kéo hắn lên khi nói khỉ không giết khỉ, nhưng nhìn những thứ cô bà đã gây ra bằng một câu rất đanh thép, đấu má. Caesar thả tay ra, khiến tên khỉ độc ác ngã chết. Sau khi lấy lại ngôi vương, Caesar gặp Macom và được khuyên hãy bỏ chạy trước khi quân đội cứu viện đến để tránh một cuộc chiến nữa. Caesar rất bình tĩnh, nói rằng cuộc chiến vốn đã bắt đầu. Sau đó, nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu Macom, kéo về gần mặt mình và đặt lên môi. À, thằng nào với kịch bản ấy. Hàn Quốc ít rồi, đây là phim đánh nhau cơ mà Kéo gần về phía mặt mình thôi nhá Khỉ cái và khỉ còn lúc này đã đến nơi Caesar đứng giữa bầy như một vị vua Và chờ đợi những sóng gió xảy đến với đại gia đình của anh Và vừa rồi là phần 2 của series Hành tinh khỉ Để biết những diễn biến tiếp theo trong phần 3 about you I know that something special made me think about you Said that you were down just yesterday Hoping you'll stick around and wait for me I see you wanna come up but don't switch up on music, through it with me or not. And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. Like it. I know that you like it. You like it. Yeah, you like it. I know that you like it. You like it. You said that you were down just yesterday. Hoping you'll stick around and When there's no more hope is left in me the July I think I can go all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you